một kim đáy hột dạ. và mình xin giới thiệu về bản thân mình chiếu mình tên đầy đủ là Lê Tấn Linh ở Đồng Nai đó, dạ, bà mình sinh thế kỷ trước mình năm nay là 51 tuổi và tuổi con chó dạ. và trước đây mình cũng làm nhiều rất nhiều công việc và được may cái là kết quả nào cũng đều tồi nó tệ hơn là nó mắc nợ âm gần 800 triệu với số tiền đó mình thấy nó quá lớn đối, đối với mình và sau đó bí quá mình đi làm hộ cứ sáng dậy sớm nấu cơm ăn chở con đi học trưa về rước con đi học gần tới giờ làm chở con đi học chiều rước về đó. ngày này qua ngày nọ và mình biết cuộc đời lắm làm công ăn lương nó không có một cái gì thú vị hết nó không có một cái gì thú vị hết đó. và luôn luôn mình đi tìm cái cơ hội đó. và ngày đấy đi qua ngày nọ kéo dài gần 4 năm trời và trong khi làm hồ thì có những cái lúc thời gian rảnh rỗi thì anh em ngồi lại hay bàn tán về cái mức lương của kỹ sư này mức lương của kỹ sư tôi tổ trưởng này tổ trưởng kia mười mấy hai mấy triệu và cuối năm được thưởng mấy chục triệu nữa đó. hầu như ai cũng thèm khát đó. cũng khao khát cái mức lương đó, đó nhưng mình lại không trong khi nợ còn đó mưu sinh hàng ngày vẫn còn thiếu lên túi xuống thậm chí có 12 ngàn trong túi thôi đi mấy ngày trời vẫn còn và nhiều khi xui mà lụng bánh xe cũng không có đủ để mà phá nhưng mình không khao khát những cái, cái mức lương đó và mình có một cái suy nghĩ và nó rất lớn và nó rất là ngông nhưng mà lúc đó mình không bao giờ dám nói ra được nói ra chắc chắn mình sẽ bị ném đá lên mình chỉ nghĩ một ngày nào đó mình gặp một cái cơ hội nào đó mình sẽ hơn họ và may thay mình gặp đến cơ hội khả quan và mình xin cảm ơn lãnh đạo Na Thiên mình một lần nữa và mình cam kết cả nhà luôn đó. thường thường người ta làm công việc gì người ta cam kết thành công mình cam kết thất bại nếu như mình gặp một cái cơ hội nào đó không phải về ra quanh chắc chắn mình thất bại luôn mình cam kết chắc chắn là mình thất bại luôn nếu cơ hội đó không phải là ra quanh và trước đây mình đến với ra quanh và mình gặp nhiều gặp nhiều người vào ra quanh như tờ giấy trắng vậy nhưng khi mình đến với ra quan đó mình giống như một tờ giấy đen thui và lúc mình chỉ may cái là mình thiếu có mấy thứ à. thứ nhất là thì mình thiếu nợ thứ hai nữa mình thiếu cái mối quan hệ tốt thứ ba nữa thiếu cái sự hiểu biết thứ tư nữa là trầm trọng luôn thiếu về lĩnh vực công nghệ và thứ năm nữa thiếu về ăn nói lưu lót thứ sáu nữa thiếu về tự tin trước đám đông và trước đây mình vào giống vậy nhiều các lãnh đạo ở trên chia sẻ và hỏi ờ, có ai muốn hỏi gì hết thì cứ hỏi mạnh dạng lên và lúc đó mình chưa biết một cái gì hết ừ, mà mình không dám hỏi mình nhúc rụt rè làm sao ừ, còn Zalo chỉ biết gọi và nghe thôi nhắn tin và nhiều khi copy để mà dán còn không biết nữa. và đến với ra quan đó là mình không có số tiền lúc đó có hai triệu sáu không có số tiền mà để mà mà, mà, mà tham gia luôn á cuộc đời mà ở đời mà khi mà mình làm ăn đang làm ăn có tiền lỡ mình có kẹt đột xuất mình mượn mấy chục triệu triệu thậm chí cả trăm triệu luôn không cần chữ ký không cần à, miếng giấy tờ ừ, nhưng mà khi thất bại rồi mình mượn 500 ngàn mượn không ra và may cũng còn sót một người người đó không thân với mình lắm và không quen với mình lắm họ dám cho mình vay họ quá liều luôn và mình cũng quá liều luôn lúc đó mình vào vào ra quan mình không biết gì mình dám vay tiền mình bỏ vào đó đó. và mình chỉ tin cái người chia sẻ cho mình lãnh đạo của mình nói là cơ hội này là thoát nghèo và anh giúp được người nghèo và vậy mà mình đi vay mình bỏ vào đó thôi mình không hề hỏi một cái gì luôn mình không hề hỏi về cái công ty nó như thế nào và cách khi có tiền rút ra làm sao mình không hề hỏi luôn mình chỉ nghĩ đơn giản rồi à, sau này nó còn được thì tốt không còn không mất ờ, nếu mà nó mất thì cũng không sao đó mà mình chỉ đơn giản gì thôi người xưa có câu nói là có trí thì làm quan có gan thì làm giàu thì lúc đó là nói với cả nhà thật luôn trí thì mình không có rồi đó mình có cái gan thôi và mình liều và may mình liều đúng chỗ đúng cơ hội luôn và khi đi ra chia sẻ cờ đã qua đó, thì phải nói chữ Karawan thì mình nói được chứ còn kêu mà viết cái chữ Karawan mình cũng không biết viết luôn mình không biết viết luôn cả nhà nghe rõ không vậy hả không biết viết luôn dạ, và mình đi thì nghe rõ có nghe rõ và mình rồi ok mình đi thị trường á không có tiền luôn và mình phải cầm giấy tờ xe và đi riết nhiều lúc không không có gì cầm được và mình gọi lãnh đạo của mình cho mượn mấy trăm để đi rồi thì đi ra kinh doanh đó là người ta luôn luôn cần cái bề ngoài cần cái bề ngoài à, từng cái ngoại hình còn ở đây á, thì đổ nợ rồi cả nhà cũng biết điều đó rồi bên ngoài chẳng có cái gì tốt đi cái xe thì tàn tàn cùi bắp ngoại hình mình thì mình cũng không có gì đẹp đẽ mình xấu quá mà đó cả nhà thấy rõ mình rất là xấu đó. và mình nghĩ thôi kệ ai nói gì nói ai cười là cười quan trọng là mình cứu lấy mình thôi và nhiều khi phải xác định được công việc nó như vậy cái công cái cái mà không được thì nó quá quá quá nhiều lắm nhưng mà cái được thì nó rất rất rất là ít và nhiều khi đi nửa đường gặp công an phải quay đầu lại đi còn xa hơn nữa nhưng mà mình về mình không nản không buồn mình không bỏ cuộc mình vẫn kiên trì và khi đến lĩnh vực nó mà nghe nói về công nghệ lúc đó mình ám ảnh thật và cái gì không biết mình gọi cho lãnh đạo mình mình hỏi và lúc đó cũng ít học hỏi lắm và có nhiều cái không biết mình chả biết hỏi ai hết mình chỉ hỏi lãnh đạo thôi Mà th- ờ, lúc đó là không có một ai cầm tay chỉ việc luôn cho nên mình tới cờ đảo qua mình thiếu đủ thứ ở nó nó đen như tờ giấy đen thu luôn đó. và mình tìm tòi mình xem những cái video đó mình tìm tòi thì cả nhà cứ nghĩ cái gì mà mình chịu mày mò thì nó cũng sẽ ra thôi quan trọng là mình có chịu chịu mò hỏi không mò là chắc chắn nó sẽ ra trừ khi cái gì khó lắm mới không ra thôi và ở đây mình thấy ở cà ra qua nó có nhiều rất nhiều cái hay nhưng mình cảm nhận được cái hay ở đây là gì đó, theo như mình cảm nhận được là cho dù mình thiếu sự hiểu biết đi mình có, ở bên ngoài mình kém sự hiểu biết đi mình vào cà ra quan sẽ hiểu biết được nhiều hơn đó, và mình có khờ mình vào Crowan sẽ lách hơn và mình có không thông minh mình vào Crowan nó sẽ thông minh hơn và ở Crowan nó cho mình được mình biết được nhiều thứ nhiều cái mới lạ mà ở ngoài kia không bao giờ chắc chắn luôn không bao giờ thấy được những điều đó, đó. thì vì sao mình thấy được cái cái cái, cái hay như vậy đó là chính mình đó trước đó bây giờ mình đỡ hơn lúc trước rất nhiều và với công nghệ à, thì cho ra những người ở trong lời quan đó mình không siêu bằng họ nhưng về công nghệ mình hôm nay mình đủ xài ừ. và vì sao mình là có cái động lực như vậy đó là mình có cái niềm tin và trước đây á, mình hay cũng hay xem cái à, những cái video của của tiếng mà bên tiếng quân, đội á, sĩ quan quân đội á, và cái video của hồ vũ tiến lộc rồi cái video của mít tô vũ đó. và những cái video của mít tô vũ và mình nghe được những, thông tin của mít tô vũ là lúc đó mình thấy mình có một một cái cái cái cái cái, cái niềm tin rất là mạnh liệt ở mít tô vũ và mình biết mít tô vũ à, rất là ờ, là là người đã là triệu phú rồi rất là giàu rồi và trước đây đã thành công một lĩnh vực gì đó nhưng cái công việc đó không phù hợp với người Việt Nam và mình để ý cái chỗ này không phù hợp với người Việt Nam và Mr. Vũ mình khác với rất rất nhiều người có rất nhiều người cũng đã từng đi ra nước ngoài đi tìm kiếm cái công việc cái cơ hội cái dự án gì đó đem về Việt Nam và ở đây mình không quơ đủ hết cả nắm vẫn có người tốt và vẫn có người xấu có người á thì đi ra nước ngoài gặp cái cơ hội mới lạ không cần phải tìm hiểu về cái nền tảng không cần tìm hiểu về cái công việc nó khó hay vậy miễn đem về Việt Nam trục lợi cho mình cái đã còn sau đó ai mặc kệ ai không quan tâm nhưng Mr Vũ mình khác những người đó đó. không phù hợp là không đem về nếu như không phù hợp mà không đem về có phải là gây gây khó gây dễ cho người Việt Nam mình không cho cộng đồng Việt Nam mình không đó là điểm thứ nhất mình để ý và cái điểm thứ hai ở đây là Mr. Vũ sau đó bắt đầu mới đi nắm bắt được cờ ra quanh và đây mới là cơ hội phù hợp với người Việt Nam và không những giúp cho người Việt Nam có cuộc sống tốt hơn và không những giúp cho người Việt Nam có chất lượng cuộc sống mà giúp cho đất nước Việt Nam đi lên luôn đó là cái ý tưởng cực kỳ lớn của Victor Vũ cho nên mình để ý hai cái chỗ này mà mình có một cái niềm tin rất là mạnh liệt ừ. thì sau này ai mà tìm hiểu được cái, hiểu được đó, vì sao mà cái cơ hội này giúp cho người Việt Nam đi lên là giúp cho đất nước Việt Nam đi lên nếu ai tìm hiểu ra rồi ừ, mới sẽ hiểu được điều đó cho nên mình nói ở đây không có giấy bút nào tả hết được những cái điều tuyệt vời của bích tô vũ mình đâu của thiền trưởng mình đâu đó. thì ai mới đến ra quan thì phải tạo cho mình một cái niềm tin ừ, thì niềm tin ở đâu mình tự tạo nha niềm tin ở đâu và mình phải luôn luôn vào những cái buổi dâm mình tập trung nghe những buổi dâm lúc đầu mình tập trung nghe Nguyễn Nhu và mình xem lại những cái video mà tích cực ấy. mình đi tìm những cái video tích cực và nếu ai tìm lại những cái video mà của Mr. Vũ cái thời gian đầu á đó. đó, những cái video nó sẽ tạo cho mình một cái niềm tin rất là mạnh liệt nếu mình hiểu nó mình tập trung mình nghe mình hiểu nó thì cái niềm tin đó là một sức mạnh rất là khủng khiếp nếu như ai à, nếu như một cái đạo nào đó hoặc là một cái tổ chức nào đó khi mà họ có niềm tin rồi họ sẵn sàng chết cho cái đạo đó và cho một cái tổ chức đó còn ở Karawan khi mình đã có một cái niềm tin mãnh liệt rồi mình cộng thêm xu thế nữa chắc chắn mình có một, sẽ có cái ghế giám đốc và khi đến ra quan là 6 70 phần trăm là thành công rồi đó thứ nhất là mình chọn đúng con đường thứ hai là mình chọn công ty rất bình vững mình có đi làm đi không sợ tư tưởng mình bị lung lay à, mình không sợ công ty bị phá sản không ty không sợ phải công ty nó sập lúc nào bây giờ có cầu nó sập nó cũng không sập nữa và thứ hai nữa mình ra mình chia sẻ mình không sợ mang tiếng không sợ phải liên lụy về sau cho dù họ chưa hiểu họ từ chối nhưng mình vẫn tự hào ừ, mình vẫn tự hào và cái thứ ba nữa cho dù mình chưa làm được nhé mình làm được thì nó quá tốt luôn nhưng đây mình chưa làm được đi mình vẫn có cái gì đó để về sau đó là cái tài sản bây giờ mình nhìn ra các công việc ngoài kia thì mình nhìn cái cơ hội ngoài kia đi. cho dù mình làm có tiền đi mình có thể nào đầu tư để mua lại cái gì đó để về sau không đó là cái tài sản đó hiếm lắm khó lắm nhưng ở cờ ra quan nó đang cho mình cái điều đó cho dù mình có số tiền ít mình vẫn mua được cái tài sản tương lai cực kỳ lớn và cái thứ tư nữa cái này rất là hay mình rất là thích nếu ai chưa hiểu lúc mình cũng vậy mình chưa hiểu mình thấy nó ảo nhưng mà hiểu rồi nó quá tuyệt vời ở cờ ra quan nó giúp cho mình là rút ngắn thời gian và rút ngắn công sức của mình lại thì cũng thường nghe nói là những cái uh, kinh doanh về cái sản phẩm mà hữu hình đó, kinh doanh về cái sản phẩm mà mà mà vật lý á, thì đầu tiên thì mình cũng phải đầu tư vào cái sản phẩm đó để mình mình có cái sản phẩm đó và khi có sản phẩm đó rồi mình mới ra ngoài mình gặp khách hàng khách hàng ok mình mới có tiền nhưng cờ ra quan mình á, cái khâu sản phẩm đó, đó, mình không cần tới khâu sản phẩm mình ra ngoài mình gặp khách hàng khách hàng ok là mình có tiền rồi lọc đã chứng minh được nhiều rồi hơn một năm nay rất rất nhiều người thành công chưa có ai mà cầm một cái sản phẩm nào đi bán nhưng thu nhập thì khỏi phải nói rồi ha những người thành công thu nhập khỏi phải nói rồi đó đó là mình nói chưa có chưa nói về học đó nha bên sản phẩm bên bảo hiểm nào này kia là học rất rất rất nhiều luôn à, ví dụ học 10 phần nhưng mình bên cờ ra quan chỉ cần học hai ba phần thôi ra ra đi làm được rồi đó à, và vừa học vừa làm nghề dạy nghề mà ở cờ ra quan nó rất đơn giản cực kỳ đơn giản đó. và ở cờ ra quan nè lúc mà nghe nói tới công nghệ thì mình cũng ám ảnh thật nhưng mà khi tìm hiểu rồi nó cực kỳ đơn giản luôn những cái cơ bản nó quá đơn giản luôn không phải như trước đây mình suy nghĩ mình sợ mình ám hại nhưng thực nó quá đơn giản đó và ở đây mình có hai câu nói rất là hay của hai người rất nổi tiếng và cũng nhờ hai câu nói này mà mình chọn được đúng con đường và chọn đúng cơ hội luôn nếu như mình chọn không đúng cơ hội bây giờ nó nhiều lắm và mình chọn không đứng cơ hội đó là chỉ gây khó dễ cho mình thôi và mình dễ dẫn đến thất bại và hai câu nói này mình tặng cho những người nào chưa nghe những người nào nghe rồi từng nghe rồi thì mình không tặng đâu mình để kỹ lắm và nghe hai câu nói này đi mình ngẫm nghĩ coi cái công việc mình đang làm à, có gặp khó khăn không vì sao gặp khó khăn vì sao thất bại và mình nghe hai câu nói này để mình ngẫm để mình có xứng đáng để nắm bắt ra quan không câu nói thứ nhất những gì bạn thích làm đó là sở thích của bạn cho nên mình làm cái gì đó là quyền của mình mình chọn công việc kinh doanh nào đó là quyền của mình không ai ép hết nhưng quan trọng mình mình xem nhiều người có công việc kinh doanh của mình hay không đó mới là điều quan trọng ví dụ như mình muốn bán bún mà người ta thích ăn cơm nhiều người thích ăn cơm là mình thấy mình thua chắc mà mình thích bán cơm đi nhiều người thích ăn bún là chắc chắn mình thất bại luôn đó là câu nói thứ nhất và câu nói thứ hai thà chúng ta trung bình trong ngành kinh doanh xuất sắc đang phát triển hơn là chúng ta xuất sắc trong ngành kinh doanh đang trung bình bây giờ một người nào đó mà có giỏi đi có năng lực ấy, cho ta là giỏi đi cho ta là có năng lực cho ta là có kiến thức thôi cho ta là là biết nói chuyện lưu lót này thu hút dễ người nè thu hút được nhiều người nhiều người mến nè bây giờ đi kinh doanh cái băng cách xếp mà băng nhạc hồi trước đây á thì bây giờ mấy ai dùng nữa đĩa mà họ còn không dùng mà đó. họ có nhiều cái để nghe nhạc nữa. và mình có giỏi cỡ nào mình đi bán cái lò than ấy đó. được mấy ai mua bây giờ họ dùng bếp ga dùng bếp điện hết rồi ha bây giờ mình có giỏi cỡ nào mà để bán cái bình mực hồi xưa mà có có cái viết mà học sinh nó chấm vô thì được bao nhiêu học sinh dùng nữa mà hầu như mình thấy không còn ai dùng nữa cho nên cái xu thế nó đi qua rồi cho nên mình có giỏi cỡ nào mình cũng khó thành công mà khó thành công á, thì sao mình giúp được nhiều người thành công đó. và ở Karawan nhìn lại trong Karawan đây rất rất nhiều người thành công họ có dở thì họ cũng thành công họ có dở thì họ cũng đạt được vị trí trưởng phòng và giám đốc giống như mình dở nè mình ở đây mình mình thành công mình không phải là mình giỏi mà do cơ hội nó quá hay đi cho nên mình dở mình phải biết mượn sức mình phải dựa vào cơ hội tốt để mình làm thì hôm nay người nào chưa trở thành thành viên của Cờ Quan thì hãy nên trở thành Cờ Quan càng sớm càng tốt càng sớm càng tốt mình nghĩ là mình chắc sắp tới đây là rất nhiều người sẽ tham gia Cờ Quan và rất nhiều người sẽ làm Cờ Quan thì mình biết trước họ mình tham gia trước họ đi mình làm trước họ đi để sau này mình có một cái ưu điểm cực kỳ lớn hãy cho mình một cái cơ hội trong khi nhiều người chưa biết ở ngoài kia rất rất nhiều người không biết và có người là biết không dám mắt mình hãy trước họ và mình xin cảm ơn à, cả nhà lắng lắng nghe cái buổi chia sẻ của mình hôm nay và cứ nghĩ lại tìm cái may mắn mua cái may mắn ở cờ ra quan nó vẫn dễ hơn ở bên ngoài rất rất nhiều đặt ở bên ngoài đó rất nhiều người đã cũng đợi chờ cái may mắn và từng đi mua may mắn và cũng đã từng không bao giờ thấy nó và gặp nó nhưng ở đạo quan rất dễ đã dạ, xin cảm ơn cả nhà cái buổi chia sẻ của mình hôm nay là tới đây là tạm dừng xin cảm ơn cả nhà cảm ơn em xin dạ rất vâng, nhiều xin cảm ơn uh, à, à, uh, offline tấn linh rất là nhiều về phần chia sẻ câu chuyện thành công của anh. Dạ. À, xin cảm ơn anh rất là nhiều vì à, anh chị em chúng ta chưa có chưa thể có những cái sự trải nghiệm nó quá là, là, là khó khăn vô cùng bế tắc như úp lan của chúng ta đúng không ạ? À, Linh vô cùng may mắn được anh Lê Tấn Linh đã chú ý đến mình và đã nhớ đến mình cái khoảnh khắc mà anh đón nhận được cơ hội rau ăn và có thể nói là ngày hôm nay là hai thầy trò đã đi lên từ hai bàn tay trắng và cái sự biến cố biến cố xảy ra trong cuộc đời của anh của Úc Lai Tấn Linh thì không giống như biến cố của cuộc đời của những người khác cũng có thể là người khác họ cũng có những cái biến cố xảy ra trong cuộc đời họ thế nhưng mà thế nhưng mà chúng ta chúng ta thấy rằng một cái điều là trong cái nguy có cái cơ đúng không ạ trong cái nguy có cái cơ và trong cuộc đời của chúng ta có những cái cơ hội nó đến nhưng bản thân chúng ta à, chúng ta nếu như chúng ta không biết nắm bắt cơ hội từ những cái lúc chúng ta không đặt niềm tin lên cái người mà đã trao cho mình cái cơ hội thì chắc chắn ngày hôm nay không có anh Lê Tấn Linh và Duy Linh ngày hôm nay và anh Tấn Linh cũng đặt niềm tin lên cái người đã trao cho anh ấy cơ hội 5 phút ạ anh đã quyết định tham gia và Duy Linh cũng quyết định tham gia rau ăn trong vòng 5 phút mặc dù chưa biết cơ hội đó là gì chưa biết gọi tên rau ăn à, thì thì duy duy đến với rau ăn bằng cái niềm tin anh lê tấn linh cũng đến với rau ăn bằng niềm tin vậy thì là um, em muốn hỏi anh một chút em muốn hỏi anh một chút là uh, cái um, trong cái trong cái trong cái quá trình anh làm việc ấy ạ thì là anh đặt cái gì lên quan trọng nhất khi mà anh chưa biết cái cơ hội đó nó lớn hay nó như nào nhưng mà anh đặt cái gì lên quan trọng nhất để anh có thể ờ, anh anh bắt đầu được cái công việc của anh và và em muốn đặt câu hỏi thứ hai đó là từ lúc anh uh, tham gia đâu ăn anh xây dựng hệ thống cho đến bây giờ thì anh có thể nói cái con số cụ thể anh đã có được cái giá trị về tài chính là khoảng bao nhiêu ạ đến bây giờ ạ công ty trả cho anh được bao nhiêu ạ không thể nhìn thấy được doanh số của anh và trong cái quá trình mà anh giúp đỡ được rất là nhiều người không phải một mình linh vi thì là anh đã giúp được rất là nhiều người rồi nhưng mà anh có thể nói là anh đặt cái gì lên hàng đầu và thứ hai đó là anh đã được công ty chi trả cho cái khoản tài chính ấy tổng thu nhập ấy cho đến giờ phút này là bao nhiêu ạ dạ vâng mời anh ạ thì ờ, trong cuộc sống mà lúc mà bế tắc thì mình đặt cái đầu tiên hàng đầu nhất là cái đó là quan trọng làm sao kiếm tiền kiếm ra thực tiền tiền nó nó không là gì tất cả nhưng mà không có tiền trả giải quyết được vấn đề gì tiền không là tất cả vấp ngã chẳng ai nâng đâu trong cuộc sống tiền là một cái sức mạnh cho nên người ta có quyền lực hay này người ta cũng phải nhờ tới cái đồng tiền và thứ hai nữa tới bây giờ mà tổng thu nhập của mình thì ở trong cờ rõ quan mình thấy nó rất là giá trị cho nên giờ mình lên cái vị trí giám đốc so ra những cái vị trí giám đốc trưởng phòng uh, bên ngoài giám đốc bên ngoài nhưng ở trong cờ rõ quan nó cực kỳ giá trị hơn nó ý nghĩa và nó nhân văn tại mình thấy cái điều đó nó quá tuyệt vời đó ừ. thì với đến bây giờ mà tổng thu nhập bây giờ của mình ấy, hơn một năm rưỡi khoảng một năm rưỡi thì bây giờ là nằm khoảng 3 tỷ rưỡi con số này không bao giờ nó dốc được nó có cụ thể trên cái chiếc điện thoại mình hết cho nên cái công việc này cho dù mình đang ở tù không biết khi nào ra nói cho vui nha đang bị à, à, cách ly á. À, cách ly à, cách dạng xã hội đó cho dù ở đâu mình vẫn làm công việc này được mình vẫn phát triển công việc này được cho nên không sợ à, cách ly mãi mãi bao nhiêu năm cũng được mình cũng không sợ đó là điều tuyệt vời mình thấy vâng, em muốn hỏi đó. anh một chút nữa em muốn hỏi anh một chút nữa đó là trong cái khoảnh khắc mà anh đang bế tắc anh đang cực kỳ khó khăn đó thì anh nhận được cái cuộc gọi được ừ, định mệnh từ ờ, một người sponsor của anh thì anh có cái tâm thái cái tâm thái lúc đó anh như thế nào ạ à, anh lúc đó là anh không có suy nghĩ gì nhiều chỉ có cái ờ, cái cái nói ờ, ờ, cái lúc đó là lãnh lãnh đạo nãy thiên nói chuyện nói là cái cơ hội này là giúp uh, anh thoát nghèo cái cơ hội để giúp người nghèo và anh không có suy nghĩ một đắn đo không có hỏi một cái gì và anh đi đi vay và sực nhớ tới cái người đó cái người đó không thân mình không quen mình nhưng mà họ là người cho vay và anh đi hỏi thì lúc đó hỏi thì cũng chưa biết là họ có cho mượn hay không nữa đó và anh nói thật quá may mắn luôn là họ đã cho mượn đó, và mình cũng xin cảm ơn cái người đó luôn rất cảm ơn cái người đó lúc đó lúc đó cuộc sống nó quá bế tắc rồi và anh hiểu được anh hiểu được cái cái cái cái cái mà mà đời làm công ăn lương mà và anh hiểu được cái kim tứ đồ và anh hiểu được cái câu nói là phi thương là bất phú chỉ có kinh doanh mới khá lên nổi chỉ có kinh doanh mới giàu lên nổi thôi thì cái đời làm công ăn lương người ta cả thế giới họ đã chứng minh rồi không ai giàu rỗi đời làm công ăn lương không ai giàu lên nổi đâu cho nên ở đây có câu là nghèo tiền nghèo bạc chứ đừng bao giờ nghèo tư duy và mình học ở đây có nhiều cái phải nói là rất rất là hay cho dù có cái số tiền đó mà mình bỏ vào đây mình học đó những cái kiến thức này kia nó cũng là xứng đáng luôn chứ đừng có nói mà đòi hỏi nó phải có cái này cái kia học được nhiều cái kiến thức mà bên ngoài không bao giờ có được cho nên có có cái câu nói cũng rất là ấn tượng làm giàu cho người khác thì hăng hái lắm đúng giờ đúng giấc cố gắng làm làm sao hài lòng với ông chủ nhưng mà làm giàu cho chính mình có cơ hội làm giàu cho chính mình lại không dám mà đa số luôn nhiều người cũng cũng đạt được cái này đó đạt được cái ý này rồi là làm giàu cho chính mình thì không dám làm giàu cho người khác thì hăng hái lắm đó cho nên mình thấy nhiều cái con nói rất là hay vậy thì qua cái câu chuyện của offline tấn linh chúng ta chúng ta đã hiểu được một cái điều rất là rõ ràng rằng là chúng ta muốn chúng ta muốn cuộc sống chúng ta thay đổi thì bản thân chúng ta phải là chúng ta phải suy nghĩ thay đổi chúng ta phải thay đổi cái cách suy nghĩ của chúng ta chúng ta hành động khác đi thì chúng ta mới có kết quả khác được đúng không ạ còn nếu như cứ mong ước cứ ao ước ngồi và cứ ngày này qua ngày tháng kia chúng ta không chịu thay đổi và chúng ta không làm khác đi chúng ta vẫn làm giống như cũ thì cái kết quả mong có kết quả mới thì chắc chắn sẽ không bao giờ có kết quả mới đúng không ạ và uh, trong cái quá trình mà xây dựng sự nghiệp thì duy linh và anh tấn linh uh, duy linh cũng học hỏi rất là nhiều từ offline tấn linh từ cái cách suy nghĩ từ cái sự lạc quan uh, từ cái sự lạc quan và thay đổi từ khi mà duy linh vẫn còn là một cô giáo mầm non thì thì khi mà anh Tấn Linh mà thậm chí Duy rất là vô tâm đã không hỏi anh Tấn Linh đang làm công việc gì cứ nghĩ là anh Tấn Linh đang có một cuộc sống rất là sung túc êm đềm thế nhưng mà một ngày à, bỗng một ngày à, kia đến với cơ hội rau ăn thì anh mới tiết lộ là anh là thượng phụ hồ thật sự là duy lúc đó rất là bỡ ngỡ nhưng không phải là mình thất vọng vì một người đã cho mình cơ hội là là anh ấy là phụ hồ đâu thế nhưng mà duy thấy mình vô tâm bởi vì mình đã không hỏi cái người đã luôn luôn chia sẻ trong mình những cái cái cái cái à, gì đó trong cuộc sống có những cái sự tâm sự có những câu chuyện nào đó thì nói chuyện với nhau anh em rất là hay nói chuyện với nhau ở trên trên à, Zalo thế nhưng duy rất là vô tâm chưa bao giờ hỏi là anh đang à, à chưa bao giờ hỏi là anh đang um, anh đang làm công việc gì mà mặc dù là anh cũng biết đến sản phẩm này sản phẩm kia và giới thiệu cho duy và rất là biết ơn đến anh tấn linh đã chia sẻ cho duy những cái, những cái giá trị những cái cái cái sản phẩm mà có thể chăm sóc sức khỏe vô cùng tuyệt vời nhé cô chú anh chị em nhé và ngày hôm nay đến với cơ hội rau ăn rồi thế nhưng mà không bao giờ quên cái giá trị những cái sản phẩm mà anh đã đã đã chia sẻ với duy và và từ cái sản phẩm đó duy linh cũng đã được uh, chăm sóc cái sức khỏe của mình cải thiện được rất rất là nhiều sức khỏe cho cả gia đình nữa uh, và anh chị em ạ uh, ở trong ở trong zoom này um, trong tất cả các anh chị em chúng ta ngoài cái công việc ngoài cái sự nghiệp của chúng ta ra thì chúng ta cần phải chú ý đến cái sức khỏe của mình à, sức khỏe mình vẫn đặt lên hàng đầu và cái à, cái giá trị mà chúng ta đang nhận được nó lớn lao rồi nhưng chúng ta hết sức chú ý đến sức khỏe và nếu như có anh chị em nào chúng ta mong muốn để chúng ta có thể à, ừ, có những cái sản phẩm tuyệt vời để chăm sóc sức khỏe thì Duy Linh và anh Tấn Linh không còn kinh doanh sản phẩm nữa nhưng biết đến cái sản phẩm vô cùng tuyệt vời nhá anh chị em nhá về tất cả các bệnh và sản phẩm đó sử dụng rất là ưu việt luôn và rất là tuyệt vời luôn chứ không phải là chỉ có cơ hội rau ăn Duy Linh luôn nhắc đến anh Tấn Linh trên tất cả các buổi Zoom và luôn biết ơn anh từng khoảnh khắc không phải chỉ là đối với một cơ hội rau ăn đâu ạ à, người đầu tiên người đầu tiên à, đồng cảm với Duy Linh khi Duy Linh vứt đơn xin nghỉ việc thì cũng là anh Tấn Linh và người đầu tiên trao cho Duy một cái cơ hội lật mình cũng là anh Tấn Linh và người truyền cảm hứng và động lực cho Duy Linh mỗi khoảnh khắc từ khi bước chân vào rau ăn thì cũng là anh Tấn Linh và nâng niu và theo dõi từng bước chân của Duy Linh và chắc chắn điều này không phải anh Tấn Linh chỉ dành cho Duy Linh đâu ạ anh dành cho rất là nhiều người nhưng bản thân mình cảm nhận được đó và cảm nhận được rằng anh ấy không phải chỉ là muốn cho mình thành công mà muốn cho mình có một cái cuộc sống tốt đẹp hơn như vậy và mong muốn cái điều như vậy mong muốn cống hiến cho cộng đồng mong muốn giúp đỡ cho hệ thống chúng ta mỗi anh em chúng ta vào đây là một chủ doanh nghiệp và mong muốn chúng ta thành công lớn lớn hơn nữa thì anh mới có cái sự cống hiến để anh mang câu chuyện của anh ra kể rằng sự bế tắc sự bần cùng nhưng con người ta không có cái cái cái gọi là tiêu cực ở đó đúng không ạ không có sự tiêu cực trong cái lúc khó khăn vậy thì không có lý do nào để cho anh chị em chúng ta khi chúng ta bất cứ bế tắc nào chúng ta lại tiêu cực bởi vì thế giới họ không trả cho họ không trả tiền cho chúng ta những gì chúng ta nghĩ họ chỉ trả tiền cho chúng ta những những những gì chúng ta làm mà thôi đúng không ạ và chúng ta có suy nghĩ nếu như anh chị em nào chúng ta có gặp được ai đó mà họ nói là lừa đảo này kia thì uh, chúng ta cũng hãy hỏi họ một câu rằng là thế còn